Chào anh em, rất nhiều anh em hỏi Tấn là cách đánh sâm bằng cái máy đánh bài này như nào Hôm nay Tấn sẽ hướng dẫn anh em chơi máy đánh sâm Máy đánh bài để chơi sâm một cách hiệu quả nhất Đó, bây giờ Tấn sẽ đi test thử cho anh em xem về cách đánh sâm Chắc chắn với anh em là hiệu quả Bắt đầu giờ chơi này Đánh sâm là cũng là 10 lá sâm, sâm lốc, đánh sâm lốc Người trong miền Bắc gọi là sâm lốc ấy. Máy bo 2 cầm lên cháo bài Cháo lên, vèo vèo vào Cháo hai lá, chia hai hai hai hai ba ba ba bốn bốn bốn năm sáu sáu sáu sáu bảy bảy tám tám tám tám chín chín chín mười đây anh em xem này đây bài của mình này xem có đẹp hơn bài người ta không nhé một hai ba bốn năm ad ba bốn năm ad tám chín gì cũng không đẹp cho lắm xem bài còn lại có một con hai bài này có gì ta đôi 10 bang quy quy cá át đôi quy đi quy cá át cũng lẻ lắm không có gì đẹp xem bài có con hai cơ này xem như nào bài có con hai cơ chỉ có con hai cơ là đẹp 678 lẻ lẻ quá luôn lẻ quá nhiều luôn đánh sâm bài này không có gì JQK 10 JQK đôi 7 10 JQK đôi 7 cũng lẻ tính ra bài này vẫn là đẹp 345 đi trước này đó 89 cóc đánh tóc ra là bài mình đẹp lại lại tiếp cho anh em xem nhé để anh em biết là cái hiệu quả của nó như nào đánh sâm là đánh bỏ lá đánh bỏ lá thì cũng là phù hợp à, đánh sâm bỏ lá nhé cháo bài này để cho người ta canh là bài này canh bài này. Đấy, canh xong máy nó sẽ báo máy nó sẽ báo thì mình sẽ cầm lên mình chia cầm lên 1 2 3 4 chia 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 Đấy, sâm 10 lá sâm lốc à, hiệu quả đấy anh em bài đẹp chưa <laughs> lẻ 4 lẻ 7 còn đâu là GQK GQK đôi 2 đôi áp này bài đẹp chưa đôi 6 đôi áp đấy tiếp theo xem mấy bài còn lại bài này có quy cá quy cá 789 789 lẻ lẻ nhiều quá hạn chế lẻ hay gì cả bài đẹp bài này lẻ luôn bài này không có gì đâu 10 quy đâu hết 567 bé quá đó anh em nhìn qua bài là em biết bài nào lớn nhỏ này bài này thì lẻ luôn có mỗi ba 10 ok chưa anh em đó anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn Phạm CVV và mọi chi tiết thì có thể là liên hệ qua Zalo và lên cơ sở tại Hà Nội và Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.